trăm năm đã vươn lên rạng rỡ cội nguồn xưa lưu danh đất hàm danh tương lừng lây còn âm vang thu nay xiết bao tự hào bao gian lao sáng tên con đường